À, chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mới có cái video mới à, Hôm nay uh, nói chuyện với mọi người một chút về cái uh, lịch uh, của con uh, cho con của trại Thì uh, trại đang có hai đàn cho con uh, Một cái đàn thì nó mới đẻ thôi Còn một cái đàn thì mở mắt rồi uh, Chuẩn bị ăn dặm rồi Nhưng mà uh, dự tính là ngày hôm nay là sang uh, bên trại để quay video này uh, Để cho mọi người ngắm cho con này Nhưng mà lại uh, phải hoãn lại bởi vì ờ, anh chăm trại anh ấy có vài có chạm với lại f không à, dịch ờ, bây giờ Hà Nội đang thì cái cái cái cái số ca mắc đang nhiều thì uh, nó rơi trúng vào cái anh uh, chăm trại là uh, cùng nhà anh ấy là uh, tức là cùng một ngõ là có f không ở ngay sát nhà thành ra là phải phải phải phải phải uh, đề phòng không có tiếp xúc ở trong cái giai đoạn này chắc là phải uh, uh, giữa tuần sau thì sẽ có video cho mọi người xem mấy cái còn cho con đó à, siro với machine đây này nè hôm nay cho mọi người uh, ngắm ờ, ba cô gái của trại thôi nè, nào siro này này pila ngồi lui lại pila lùi lại pila thì hôm vừa rồi mới phải uh, ra uh, thú y việt đức xong vì uh, messi lên vì uh, pila lên giống Ờ, nó lại phát sinh mất tí thành ra là phải ra đấy để gọi là tiểu phẫu mới về mới đón về vừa tiêm xong lùi lại đây không không Messi lùi lại ở đằng trước đây cho con uh, Yumi nó ngồi ờ ừ. ok ngồi đấy con Yumi ngồi đây không Messi lùi lại xếp chỗ thế nào Pila ngồi yên đấy được rồi một đứa ngồi đây đứa nào ngồi đây Messi vào đây ngồi ờ Siro vào đây ngồi được ok Messi ngồi uh, xích sang một bên chứ không ngồi thế được ngồi thế thì che hết máy quay từ từ đã thế còn Messi sang bên này thôi Pila ngồi nằm yên đấy Pila nằm yên rồi Messi ngồi đây rồi Siro lùi đây ok Yumi xích vào đây rồi Yumi nằm đấy Yumi thì nằm đấy được bởi vì Yumi bé Yumi nằm xuống thôi Yumi nằm đấy lại đổi chỗ cho nhau mất thời gian sắp xếp chút quá còn siro ra này rồi ngồi xuống ok chờ rồi ăn một tí nào con Jubi có ăn không nào Yumi này cho con Yumi ăn trước cho ngắm uh, mấy uh, cô gái cái phần của Yumi đấy phần của Yumi đó siro đây ăn tí rồi uh, rũ thảm ui dồi ôi uh, cái thảm này cái thảm này uh, nó nó nó nó chảy nước dãi ra đây thì nó thấm hôm nay mới mua cái thảm mới mua cái thảm này để ngồi cho nó êm à, vì cái giường này nó là cái giường uh, sàn inox cho nên nó lạnh này merci siro à, villa rồi đó cho mọi người ngắm ờ, ba con ờ, nhóc con này một tí à, ba em bé em bé Pila em bé Messi và em bé Siro em bé Siro thì đang chờ em bé Siro lên giống lại để thả giống mà em bé Siro đợt này là em bé Siro lên giống lại hơi muộn có thể nó là vào cái đợt cơ thể nó nghỉ hoặc là nó có thể nó vào cái đợt gọi là lên giống gọi là à, gọi là máu trắng thì ờ, cũng ờ, mình không biết không để ý đâu Pila thì mới lên giống xong Pila là là là 10 tuổi gần 11 tuổi nhá nhưng mà gần bước sang tuổi 11 nhưng Pila vẫn lên giống tức là cái con chó mà nó khỏe thì nó vẫn cứ lên giống bình thường không cho nó đẻ thôi đó Messi Messi uh, thì uh, Messi thì lần tới là sẽ phải cho nghỉ có lẽ là chờ cái con đực nhập về đó có có hai cái con chó nhập uh, ờ, hai con chó mà chạy nhập về mà đấy mọi người biết không một con bây giờ nó nó là mấy tháng rồi một con bây giờ nó là 9 tháng rồi mà chưa có về được à, vì dịch nó lại bùng ở bên Âu là các cái chuyến bay nó bị tạm ngừng hết một con đực và một con cái con đực thì là bây giờ coi như là con đực là cũng mua từ cho con thì con đực bây giờ nó là sang tháng thứ sáu rồi đó thì uh, nếu mà mấy tháng nữa mới về được thì có khi về được đến nơi có, có khi con đực cũng một tuổi đó. cái uh, dịch thì mọi người cũng chúng ta cũng hết sức là cẩn thận uh, vì là cái uh, việc mắc thì nó rất là dễ mắc nhưng mà uh, ai mà phòng được thì hai người ấy người nào mà phòng được không bị thì à, không mắc thì hai người đấy nó đỡ phát sinh những cái về sau chứ nó cũng không có phải là đơn giản là cứ bị rồi nó không bị lại đâu nên là cái đấy là mọi người chúng ta hết sức cẩn thận đó như cái đợt uh, uh, như năm nay uh, trại năm nay là bỏ mất uh, bỏ mất mấy con không uh, lấy giống cái đợt trước ấy, là bởi vì nó rơi vào cái đợt mà nó bùng dịch của đợt trước cơ à, đợt giãn cách ấy lẽ ra bình thường ở trong Hà Nội thì vẫn có lấy giống được nhưng mà mình thôi mình bỏ qua bởi vì là cái đấy là cái mà nó có lúc những lúc nó nguy cơ cao hay như đợt này cũng thế đợt này thì anh chăm trại là anh ấy có ừ, rơi vào cái trường hợp như thế là cái trường hợp là ở trong cùng một ngõ trong cùng một ngõ ừ, thông sân thì ờ, có người có f không thành ra là là là là phải ờ, cách ly ờ, theo kiểu như bây giờ là cách ly một tuần thôi cách ly tại nhà thôi à, hạn chế không tiếp xúc bên ngoài để test bây giờ thì nó cũng nhanh thôi biết là có hay không thì vài hôm là biết ngay an toàn thì như bây giờ là nó cứ là một tuần thì mới phát hiện hôm thứ hai hôm thứ hai thì uh, phải ờ, đến theo dõi đến thứ hai tuần sau nên là hôm nay mới là thứ năm này thứ sáu thứ bảy chủ nhật đó thứ hai thì là hẹn mọi người giữa tuần sau sẽ quay video mấy con cho con nhé mấy con cho con là lúc đấy là nó ăn dặm rồi mấy con rốt con à, còn à, lịch của mấy cái đàn cho con tiếp theo ấy thì à, à, cái đợt này là con à, Lucky đợt trước mà nó lấy giống với này à, uh, Lucky với lại con uh, Loki là bầu rồi con uh, tiếp theo đấy là con uh, Gina với lại con Marvin thì chưa bây bây bây giờ thì chưa nhìn thấy được nhưng nói chung là phối là theo cái kiểu như thế là phối là bầu thôi uh, còn uh, con uh, Nancy thì là lấy giống xong rồi thì test hormone thì là bầu nó chắc rồi nhưng cái chuyện mà bầu là một chuyện đấy nhá uh, bầu là một có giữ được hay không lại là chuyện khác nên là cái đấy thì cứ ờ, biết là nó bầu thì cứ biết nó bầu thôi còn chờ nó đẻ ra rồi nó còn đẻ ra xem là cái tỷ lệ cho con nó giữ nó như thế nào nữa À cái đợt này nó có một cái là cái đợt này là mọi người để ý cái chân của Pila đang có một thông không liếm không liếm nữa mới bôi thuốc ờ, nó có một cái vết nấm mà là cái đợt này ấy là khô thế thôi nhưng mà nó lại là cái đợt mà con chó nó dễ bị nấm nên mọi người để ý nhé mọi người để ý những con chó của mọi người nếu mà có những cái chỗ nào mà nó rụng lông thì mọi người để ý mọi người kiểm tra xem nó có nấm thì chúng ta bôi thuốc nấm cho nó sớm đó bôi thuốc nấm cho nó mà bôi sớm thì cái vết nấm nó nhỏ thì bôi nó nhàn